và được chủ đầu tư được chủ nhà là thiết kế toàn bộ nội thất cực kỳ cao cấp rất là nhiều nội thất gỗ và chủ nhà sẽ tặng toàn bộ nội thất cao cấp này cho ai muốn sở hữu với căn nhà diện tích 520 thì thuộc đường là 12m khu dân cư Sedeco Phước Kiển pháp lý của căn nhà này là sổ hồng hoàn công đầy đủ mặt tiền đường thì rất là thoáng mát gần đường Lê Văn Lương tiện làm văn phòng hay căn hộ dịch vụ với căn nhà này thì quý anh chị có thể là hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị của căn nhà Và hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với cả nhà đi tìm hiểu cái khu dân cư Sedeco phát Triển có vị trí như thế nào Và kết nối và những cái tiện ích xung quanh của khu dân cư này như thế nào nhé